Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng soi kèo uh, cũng như Trịnh Tướng bóng đá uh, và fanpage uh, soi kèo Trịnh Tướng. Anh em nào mà chưa có cái đăng ký kênh mình thì anh em ngay vào luôn bấm nút đăng ký kênh uh, để đồng hành ủng hộ mình uh, trong những cái khoảng thời gian sắp tới và cũng như uh, nút like, uh, follow trang fanpage đó là cái động lực À, để cho cái đội ngũ ekip của mình à, lên à, chia sẻ phân tích nghiên cứu những cái trận cầu hấp dẫn và những cái tỷ lệ kèo ok nhất để cho anh em có thể tham khảo và anh em có thể đầu tư được và muốn nói với anh em thông tin đầu tiên thì anh em nên à, thoát hết tất cả những cái hội nhóm cũ và cái telegram cũ là đều đều bị giả mạo rồi nha anh em Đấy, nhóm cũ anh em thoát hết xóa chặn và ghi bọt báo cáo hết những cái người giả mạo này đó đó là cái uh, username của telegram này không còn sử dụng nữa à, cái thứ hai để anh em tìm kiếm qua facebook của mình chính xác nhất à, thì để mình gửi lại cho anh em cái nhóm mới thì anh em vào những cái video bên dưới à, lưu ý là video mới nhất nha anh em ở video mới nhất đó à, thì anh em bấm vào cái những một trong những cái link bên dưới này đó thì sẽ ra cái trang cá nhân và ra cái trang fanpage chính chủ ok nhất còn để anh em tìm kiếm uh, ok nhất thì anh em uh, vào uh, cái Facebook anh em gõ kèo bóng Trịnh Tuấn đó thì nó sẽ ra cái trang cá nhân của mình nó có mã định danh ở bên dưới nó username bên dưới đó, kèo bóng Trịnh Tuấn viết liền không giấu là ok đó tiếp tục hoặc là anh anh em có thể tìm kiếm đó là TT uh, ờ, số điện thoại 003 uh, 0336 006 341 thì ra cái trang fanpage của mình đó còn lại thì đều là giả mạo nha anh em còn là đều giả, giả, giả mạo và có những cái thông tin mới thì mình sẽ cập nhật cho anh em ở đây là cái fanpage chính chủ và cái Facebook và cá nhân chính chủ mình đã gửi tới anh em rồi đó cái cách tìm cũng như cái cách để vào nhanh nhất à, và quay trở lại trong cái khu khổ cúp C1 châu Âu à, thì cái ngày 23 có cặp đấu giữa Inter và Porto mình cũng đã nhận định cho anh em rồi anh em có thể lên kênh anh em xem còn lại thì anh em nào mà đang xa bờ ở những cái cúp C1 ở tuần trước đó hoặc là cúp C2 hay là ngoại Anh tuần trước đó thì anh em ngay vào luôn để là cái tin nhắn của mình trên Facebook mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em à, cái cách để chúng ta chơi cho nó hiệu quả hơn à, có rất nhiều anh em đã liên hệ như, à, với mình ở tuần trước đó rồi nhưng mà anh em còn phân vân hoặc là anh em à, vào anh em không chơi chung mà anh em muốn lấy kèo qua thầu qua cò anh em đem ra ngoài anh em đánh thì thì thì nó thẳng luôn là biết chắc những anh em đó đang xa bờ đó và tiếp theo à, một cái trận đấu chúng ta rất nhiều anh em quan tâm đó là GB Leipzig sẽ gặp Manchester City. Leipzig đang có phong độ cực kỳ cao trên sân nhà trong khi đó Man City thể hiện một cái thành tích phập phù trên sân khách. Liệu Man City có vượt qua cái tỷ lệ kèo hôm nay hay không và trận đấu này anh em đi kèo nào thì mình sẽ vào chốt phân tích cho anh em trước đã à, những cái điểm lưu ý anh em có thể quan tâm anh em xem hết video anh em sẽ à, gõ và mình sẽ nhận định cho anh em à, đầy đủ nhất Ok thì chúng ta đã biết xét về trên mọi phương diện về cái à, đẳng cấp và cũng như cái chất lượng đội hình và cái phong độ và cũng như à, cũng như cái độ dày à, chiều sâu đội hình thì ở gàng Leipzig hoàn toàn thua Manchester City ở thời điểm hiện tại. À, cho nên cho nên dưới chuyên môn à, <clears throat> chắc chắn không quá tin tưởng đầu tư vào cửa RB Leipzig ở thời điểm hiện tại. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần hiểu một điều rằng RB Leipzig cũng không phải à, là đối thủ dễ chơi để cho Manchester City có thể thoải mái Ờ, đâm ba bốn bàn bốn năm bàn vào lưới của RB Leipzig đó à, rõ ràng à, rõ ràng để à, Manchester City có cái tấm vé đi tiếp trước tiên à, phải vượt qua được RB Leipzig cái đã nhưng à, điều đó thật sự là khó lý do là vậy sao à, khó à, lý do là vì nhiều khả năng Manchester City mình tin họ cũng chỉ giành được một cái trận à, hòa hoặc là ít nhất có tầm khoảng một bàn thắng uh, cách biệt một cái thằng bàn thắng cách biệt ở trong cái trận đấu này để uh, lấy cái tinh tinh thần và cái lợi thế cho cái trận thi đấu lượt về trên sân nhà và còn ở trận lượt đi này đó uh, chắc chắn về cái mặt tâm lý và cũng như sân bãi thì RB Leipzig vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một tí về mặt sân bãi đó và chúng ta cũng cần lưu ý là uh, ờ, RB Leipzig ở thời điểm hiện tại đang duy trì một cái phong độ khá là ổn định trong khoảng thời gian vừa qua khi có tới 22 trong số 23 trận đấu mới đây trên mọi đấu trường đó, đều có uh, kết quả rất là tốt. Và với phong độ hiện tại thì rõ ràng uh, ờ, RB Leipzig đủ tự tin có thể làm khó được và ít nhất có một cái kết quả tốt từ hòa cho tới uh, thắng được Manchester City uh, trong cái trận đấu uh, tiếp Man City trên sân nhà của mình. Đó à, về phần Manchester City thì em thấy họ đang có những cái vấn đề riêng của mình đó đặc biệt là trong cái trận à, có dấu hiệu bị xuống sức đó vậy trận gần nhất thì họ cũng đã để cho Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ở trong cái vòng 24 ngoại hạng Anh cách đây ít ngày và thêm nữa thì anh em thấy Man City à, duy nhất thì chỉ có à, chỉ có đúng một cái trận thắng trên sân khách trong 5 trận vừa qua trên mọi đấu trường đó chỉ thắng được à, Arsenal 3-1 thôi còn lại thì cái phong độ trên sân khách đen Ờ, có một số các vấn đề nhất định đó vấn đề nhất định mà chúng ta ờ, cũng cần ờ, phải điểm qua còn lại họ đá trên sân nhà thì khá là ok nha khá là ok và dù được đánh giá cao hơn xong nhiều khả năng mình tin Man City sẽ sẽ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước RB Leipzig trong cái trận đấu sắp tới đây đó còn về cái về đội hình thì anh em để ý rõ ràng ma à, RBX thường cái thi đấu sơ đồ à, ba bốn hai một ấy sơ đồ hình hình hình, hình kim cương này anh em ấy ba bốn hai một này thì với Manchester City thì họ cũng đã thua cái sơ đồ uh, như thế này đó cái rồi giống giống như thế này bởi vì họ sơ đồ này thường lùi lùi, lùi rất là sâu và phòng ngự theo tầng tầng lớp lớp nha anh em phòng ngự theo 3 tầng đó phòng ngự theo 3 tầng thì rất là khó để khoan thủng và cái trận đấu gần nhất anh em thấy Manchester City vẫn sử dụng cái sơ đồ mới này đó sơ đồ đang đá rất là hay trước Arsenal gần nhất và chiến thắng Aston Villa gần nhất rồi nhưng đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như trận gần nhất họ là uh, Pep Guardiola lại thử nghiệm Phil Foden đá bên cánh phải rõ ràng đây là cái vị trí chắc chắn sẽ bị thay thế đó chắc chắn sẽ bị thay thế để cho Riyad Mahrez đá bên này là ổn hơn này đó Phil Foden hợp với cái vị trí bên cánh trái này anh em đó rất Grealish đá cánh phải thì ok hơn đó rõ ràng đây là cái sơ đồ đang thử nghiệm mà Pep Guardiola uh, mang ra uh, và cũng đã thất bại uh, khi để cho Phil Foden đá bên cánh phải đó cái video rai đá này ok này ở Uruguay đá ở vị trí này ok này. vì mỗi vị trí này thôi cho nên cái sức sát thương nó không có và Eden Haaland cũng uh, thiếu một cái người để phối hợp đó thiếu một cái người để phối hợp cho nó trơn tru hơn đó còn lại thì uh, những tiếng dưới này cũng khá là ổn đó anh em thấy ở cái trận ờ, với Nottingham Forest còn lại thì RB Leipzig trong trận gần nhất uh, trước uh, Union Berlin đó trước Union Berlin thì uh, họ uh, sử dụng cái sơ đồ này đó chắc chắn họ tiếp tục sử dụng sơ này với Andre Silva, Timo Werner, uh, Timo Werner đó và uh, Joe Bolai đó đá trên hàng công trong đó Manchester City vẫn sử dụng cái sơ đồ như thế này và mình tin uh, có thể luân chuyển thành sơ đồ 433 anh em có thể luân chuyển sơ đồ 433 nha đó còn sử dụng cái sơ đồ này phải thay phim folder đi đó nếu, nếu như anh em muốn nằm Man City anh em phải đợi xem nó như thế nào đó, sử dụng sơ đồ nào nữa mới là quan trọng cũng không loại trừ khả năng mà Pep Guardiola quay trở lại sơ đồ 433 đó tạo cho nó tạo cho RB Leipzig một cái bất ngờ gì đó bởi vì trong những trận gần đây thì Pep Guardiola không sử dụng sơ đồ 433 có vẻ như à, ông ta giấu bài trong cái trận đấu này đó thì cũng có khả năng à, cũng có khả năng 433 quay về quen thuộc thì Man City nó sẽ đá chân chu và nó đá mượt hơn cũng không chừng đúng không anh em đấy cho nên à, mình nói với anh em rất là nhiều lần rồi chúng ta đợi đội hình ra sân chơi là ổn nhất trong cái trận đấu này đó còn à, về cái tỷ lệ kèo đó, tỷ lệ kèo để mình à, mở cho anh em ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang niêm yết mức Man City chấp vào phần tư thì rõ ràng Man City à, đã thua một trong hai trận đối à, đối đầu vừa rồi khi làm sách khách trên sân của RB Leipzig rồi đấy anh em thấy là à, hai trận làm khách trên sân của RB Leipzig thì Man City đều đều đều đều thua đấy cái trận à, này năm 2021 thua 21 là bị ăn cái thẻ đỏ nhưng mà cái thống kê này thì chúng tôi cũng chỉ tham khảo thôi bị cái thẻ đỏ thì ta không nói được, lên được điều gì đúng chưa đó và anh em thấy là RB Leipzig là à, một cái địa chỉ khá là đáng tin cậy à, khi À, thắng kèo tới 12 trong số 16 trận gần nhất để anh em thấy cái tỷ lệ thắng kèo của RB Leipzig là khá là ok ở thời điểm hiện tại trong khi đó Man City là đội bóng thiếu thiếu tin cậy khi đã thi đấu xa nhà và để thua kèo 8 hòa 1 và ở 11 trận sân khách mới nhất đó rõ ràng với những cái nhận định trên thì rõ ràng uh, à, anh em có thể chủ động tìm cho mình một cái tỷ lệ kèo cho nó hợp lý còn à, tỷ lệ kèo tài xỉu thì trong hai trận đối đầu giữa RB Leipzig và Man City tại cúp C1 châu Âu, à, tỷ lệ đều đi về vượt mốc cái tài và có tới 5 trên 6 trận mới đây của RB Leipzig và 2 trên 3 trận đấu gần nhất của Man City đều à, có tối thiểu 3 bàn được ghi. Cho nên với cái tỷ lệ kèo này thì à, đầu tiên anh em để an toàn nhất thì anh em có thể chơi cái kèo tài thì mình thấy ổn hơn. Nhưng à, anh em cầm cái trang trên à, sẽ chủ động hơn ở cái chỗ anh em đợi kèo nó hạ xuống còn hai trái rưỡi chúng ta vào thấy khá là ổn bởi vì chắc chắn đây là cái trận lượt đi thì cả hai đội cũng phải uh, thi đấu thận trọng trong khoảng 10-15 phút đầu trận thì lúc đó tỷ lệ nó hạ xuống thì chúng ta chơi rất là ok đó co kèo chấp với chúng ta phải đợi gần tới giờ ống có đội hình và chơi nó sẽ ổn định hơn và quan trọng là anh em chơi chung mình nó sẽ chủ động ở chỗ anh em không cần phải báo trước và ông tiếng đó anh em ngủ giấc thức dậy hẹn giờ uh, hàng giờ ngủ giấc thức dậy à, trước nửa tiếng đó, vào xem đội hình chốt kèo đó, mình chốt lên trong nhóm cho anh em chơi đó anh em có thể đánh gung cái mã kèo này cũng rất là ok bởi vì cái lối đá của cả hai không nặng về cái tính chất phòng thủ với cái lối đá của RB Leipzig thì à, nó đá công đó, nó đá thuộc dạng đá công những cái đội bóng Leipzig thì đa số anh em thấy ờ, RB Sanbet hay là cái hệ thống của ờ, RB anh em đá toàn là đá công thôi đá công thôi cho nên cho nên và đặc biệt trong trận đấu gần gần đây thì RB Leipzig Ờ, thi đấu khá là phóng khoáng và kể cả Manchester City cũng vậy cho nên ở ờ, cho nên chúng ta đến gung nó an toàn hơn nhiều ở ờ, không cần phải về ba bàn đến về hai bàn chúng ta cũng hút kèo đó vậy thôi ở và kèo này thì chúng ta tiếp tục chúng ta có thể chơi cái kèo tài gốc anh em à, kèo tài gốc cũng khá là ok ở bởi vì Manchester City hoặc RB Leipzig thì đá gốc khá là nhiều còn kèo thẻ thì chúng mình không nói được nhưng những cái kèo chính như thế nào à, chính xác nhất thì mình sẽ chốt lại một lần nữa đó bởi vì đây là cái nhận định trước giờ ổng lăng chưa có đội hình và cũng như rồi tỷ lệ kèo nó còn biến động liên tục đó biết nhiều khi nó sẽ tăng lên ờ, chấp một trái thì sao hoặc là một trái 25 thì lúc đó nó chiều hướng nó lại khác nó có cái gì đó trong cái trận đấu đó ok nha còn lại thì đó là cái cái nhận định cá nhân của mình em trùng máu thì em theo không trùng máu đánh ngược lại vậy thôi đó và anh em muốn chơi chung với mình chủ động hơn à, không phải báo trước báo tiếng không phải báo uh, một trận 50 củ 20 cũ xong đi ngủ hôm sau hôm sau xem kết quả thì uh, muốn có lãi bỏ cái cách chơi cũ đi thì cứ liên hệ qua Facebook Facebook của mình đó cái cách tìm kiếm uh, về fanpage thì tìm kiếm như thế nào và và và Facebook cá nhân thì tìm, tìm kiếm như thế nào anh em xem lại anh em tìm cho đúng cho chính xác chắc chắn nữa thì gọi mình cái nghe cái cái cái giọng là ok nhất đó để mình chủ động hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta về bờ ok nha